Chào bạn Chào mừng các bạn đã trở lại với à, kênh nhịp sống miền Trung Hôm nay thì à, mình sẽ à, đi sang Hugo tại một cái địa điểm rất là đẹp đó là Thác Mơ Resort à, rất là đẹp luôn các bạn các bạn đến đấy mà du lịch thì giá cả rất là hợp lý mà không cảnh là rất đẹp thơ mộng yên tĩnh không khí trong lành để có bể bơi, bơi các bạn khe suối khu ờ, resort này thì xây dựng được rất là lâu rồi nhà vệ sinh cũng rất là đặc biệt luôn ở đây là điểm câu của mình hôm nay thì chinh phục được à, mấy em à, lắc Fugo đây cũng là một bể bơi các bạn bể bơi này là bể bơi à, được lấy nước hoàn toàn từ tự nhiên luôn Có một mạch nước ngâm rất là lớn không có à, chất à, khử khuẩn như calo nên à, không gây hại cho da nhất là da bé và phụ nữ sau khi sinh ở video trước thì mình cũng đã từng San Hugo tại đây chuyển thôi anh, anh em chờ đợi Hugo nha à, ờ, bây giờ thì mình sẽ thử với em uh, nhảy nổi xem như thế nào do trời mới uh, mưa lụt xong nên nước rất là lớn bây giờ mình sẽ đổi môi của bạn sẽ chơi uh, chim. đêm đêm ừ. chứ bọn qua <laughs> cho nó về ờ, thiên nhiên lại để nó thành Hugo không có cá đi tìm nấm trồng ngay một ổ đầm luôn các bạn ha ha trồng mạnh đó các bạn ơi mình mỗi nhá đây ừ. ngay mà ôi rồi trục rồi trục rồi ôi ừ. còn hơn cả cá nữa các bạn quỷ hơn cả cá nữa đây lấp dây lạ luôn hôm năm nay về dạ mới ở nướng này nhức nát là nở hết rồi không có cá thì ăn lắm Chuyện lên này các bạn tàn này rồi cây nào chưa tàn thì lấy cây nào tàn rồi thì bỏ thôi ui ừ. mình sẽ tiếp tục tìm quán đây xem thế nào tìm mãi tìm hoài mà không thấy u nào nữa các bạn nó nằm à, cái bên bờ suối luôn các bạn lá để ờ, gọi mang về khá là nhiều luôn các bạn wow wow wow nhức nát luôn cá thì không có con nào nhưng nấm thì có cả ký chạm vào ờ, con giò đựng cá luôn không có cá thì bỏ nấm giờ làm được em không cô về ờ, hấp về nấm này quá đẹp luôn đẹp tiếp tục bao thôi rồi ui cục cặp chạy nữa ui chạy Mm-hmm. mới đi à, được ba bốn đường thôi các bạn đúng mà anh cò à? mới à, luộc xong nó suối rất là trong sạch luôn